Giờ tới quán cà phê nè cô chú Xin chào cô chú anh chị bây giờ ông nội đã đến rồi nè dạ, dạ. Hello cô chú anh chị và các bạn ơi sáng nay à, thứ bảy cuối tuần mọi người thì à, tuần này ba chi sẽ không có ở nhà cho nên là kim à, sẽ tự dẫn chi đi chơi hoa nhà kim là cô chú hoa tulip nè cái này nó muốn tàn hết rồi rất là to luôn cô chú anh chị còn cái này là hoa loại nhỏ nè màu vàng đẹp quá trời luôn ha cái loại nhỏ này thì nó mới vừa nở luôn hôm nay à, kim sẽ dẫn à, chi đi vô trong thị trấn đi mua một ít đồ đồ à, mùa hè đó mọi người với lại à, cho chi đi vòng vòng đi chơi chi đòi ra chỗ làm của kim nè cho nên kim sẽ dẫn à, đi vòng vòng tại vì cái tiệm neo cũng ở trong đó luôn cho nên là sẵn dẫn chi đi vô đó chơi luôn đang đợi taxi mọi người xin chào ông bà cô chú hả chi taxi sắp đến rồi đó đặt uber đó cô chú anh chị ở bên này đặt uber thì thường là khoảng 9 ờ, đến 10 phút người ta tới đây tới luôn rồi à không phải không phải phải không cái xe này không có dán nhãn đây nè cô chú ơi chị nhìn mẹ kia hello cô chú đi hello. nhìn vô đây chị chào <laughs> hai mẹ con đã đi vô cái cửa hàng bán đồ à, đã mua một ít đồ rồi đó mọi người bây giờ đang đi bộ đang kiếm chỗ ăn nè em chi nhìn thấy bên kia có một cái shop bán đồ toàn là công chúa không mà cô chú ơi bây giờ em chi muốn đi vô đây nhưng mà chi muốn mua cái gì là à, chỉ một cái thôi nha ok rồi let's go không có xe ở đây hôm nay cũng vắng đi rồi cô chú anh chị ở trong cái shop đó không có cái gì mà để mua được hết trơn á toàn là bán à, những cái đầm giống như là đầm à, công chúa mà cho mấy cái bé à, diện cái ngày đám cưới của ba mẹ hay là dự cái tiệc gì á cô chú cho nên là thôi không có mua mọi người em chi đói bụng rồi cô chú anh chị hoa đẹp quá này đi chi ừ, mình đi mua mình đi mua đồ ăn ăn chi ơi ở đây có rất là nhiều cái à, cửa hàng bán đồ cũ nè mọi người bán à, quần áo à, đồ đồ nội thất mà những cái đồ cũ á nữ trang sách nhiều lắm giờ tới quán cà phê nè cô chú ơi em chi mới đi có hơn một tiếng mà mệt rã rời luôn rồi đòi chở kiếm chỗ ngồi nè cô chú anh chị Kim đã gọi bánh mì nướng rồi cái tiệm nail của Kim ở đây luôn nè ở trong cái uh, trung tâm mua sắm này luôn đó mọi người mà nằm bên đây nó nhìn xéo qua đó là thấy đó cô chú anh chị Chi chuẩn bị làm nail nè đây tiệm này thì đây là cái chỗ mà Kim đang học làm nail cô chú anh chị cái bạn à, chủ à, cửa hàng cái bạn mà chủ neo này nè là lúc trước à, Kim gặp ở chỗ Kim học tiếng Anh đó ở trong trường học tiếng Anh đó rồi xong rồi xin Facebook về nhắn tin hỏi thăm này nọ thì bạn nói là bạn có tiệm neo thì Kim ra đây xin học nghề mọi người bạn nhỏ tuổi hơn Kim luôn nhưng mà rất là giỏi và cũng rất là nhiệt tình và thân thiện nó dạy nói chung là dạy rất là nhiệt tình mọi người Kim học được ờ, tính ra 2 tuần thì một tuần học có 3 ngày thôi Hôm nay Kim cũng ờ, làm được móng chân cho khách rồi đó cô chú anh chị Bào và sơn treo gì đó Hôm nay em Chi ờ, muốn đi vô shop nail của mẹ nè Đi vô chọn màu làm luôn nè cô chú anh chị Thấy bả điệu thấy ghê luôn chưa thêm thùng nữa đúng không đi tiệm nail xong rồi cô chú ơi xong rồi lúc nãy mới đi cái shop với cái cửa hàng mà bán đồ dùng gia đình đó ơi dạ mua một ít đồ nữa bây giờ đang đợi taxi về nè cô chú <laughs> cho cô chú coi móng tay coi nãy mẹ là móng tay coi nè đẹp quá trời là lấp la lấp lánh nè cô chú ơi coi nè Chị điệu nè cô chú. Một, hai, ba, bốn, năm, <laughs> tám, Chị rất là thích cái váy hoa này luôn cô chú anh chị ơi. Hôm nay tắm xong mà cũng đòi mặt nữa nè. Đây là cái ờ, vườn hoa sau của chi của Đây là cái vườn hoa phía sau của Kim nè cô chú anh chị Mấy cái hoa này nhỏ nhỏ này nó dễ thương quá chừng nó sát mặt đất không nè Nó là nó nở đó buổi chiều bây giờ nó úp lại rồi nè cô chú giống như hoa mắc cỡ quá ha còn phía bên kia là hoa tulip của Kim đây nè có ba loại tulip luôn cái tulip này ha nó búp búp như vậy đó đây cái này bữa nay nó xuất sắc luôn nè cô chú anh chị ơi đẹp quá trời luôn bự lắm nha cô chú nè nhìn cái cánh của nó nè xinh chưa còn cái tulip này là có nhiều cánh rồi cô chú anh chị quá trời đẹp luôn đây đó. nó nở quá trời luôn rồi đó cái màu đỏ rực luôn đó mọi người ở đây có hai bông nè cái búp này có ba búp luôn đẹp quá trời đẹp cái cây lá phong của kim bữa nay cái lá nó ra hơi to thêm một chút rồi nè mọi người ít bữa là nó xè ra luôn là đẹp dữ lắm luôn á cô chú anh chị anh chị ơi Kim đã làm mì cho Chi nè mì này là giống như cái mì của Ý á cô chú xong rồi Kim à, trụng lên cho nó chín xong rồi Kim chọn bơ lên xào bơ với lại à, hành đừng có bóc cái tay con với có à, cá hồi chiên nè rồi chị ăn đi đổ nha ừ nó tới nổi nó gì đó đó chào buổi sáng cô chú anh chị ơi sáng nay chủ nhật nè mọi người à, hôm nay ông bà nội sẽ đến chở ờ, hai mẹ con kim đi chơi kim ăn sáng nè có cái bánh giò hôm qua đi tới cái shop neo đó cái cái bạn đó ờ, cho kim cái bánh giò nè cái bánh giò này hồi xưa tới giờ kim ăn có một lần ở sài gòn thôi mọi người xong rồi bây giờ cho lại lần thứ hai nè trong này kim thấy có trứng cái này hình như là nó xuất xứ từ ngoài bắc hay gì đó phải không mọi người cho nên là ở dưới quê kim á, là ở miền tây là không có đó khi mà kim lên sài gòn đi học á, thì à, à, mới ăn thử có một lần thôi đó bây giờ kim thấy nó hơi lạc lạc này kim lấy à, cái chén nước mắm chua ngọt này ăn mời cô chú anh chị nha xin chào con bạn thân chú Xin chào cô chú anh chị Bây giờ ông nội đã đến rồi nè Ông nội sẽ chở hai mẹ con tới nhà của ông bà nội Well, you went into uh, St. Helens yesterday, did you, Kim? Yeah, I um, And, uh, yeah. You went to the uh, your friend's nail bar? Yeah, I, I went to the... Um... Open. Choose one. Which one do you like the best? That one? <laughs> well, that's the one you'll get then. <laughs> friend of Nanny's, her little girl made these. Oh, really? Yeah. So I've got one. She share it. I've got Nancy's and I've got Harriet's and there's yours. Oh, that's lovely. Nice. Doesn't that look pretty? She's, what do you say? Thank you. You're welcome. Đây chị tới nhà ông bà nội chị cũng vẽ nữa nè cô chú ơi Ông nội lấy à, Ông nội có mua cái bộ viết nè Với à, tập cho chị dành chị tới chị chơi nè bà vẽ tối ngày vậy đó đây cái bộ đồ chơi của bà nội để dành cho chi heo quá trời heo con dễ thương quá chút chiếu nè cherry blossom đây có hoa đào kìa mọi người đây kia là cái nhà thờ cái nhà hàng trong đây là mọi người rất là lớn luôn chị làm toán nè cô chú anh chị ơi ông bà nội dẫn hai mẹ con đi ăn chưa nào mẹ coi đúng chưa chị nó với cây trái không à chả với cây trái với wow, ngược rồi số chín ngược rồi đó ron quay ra rồi đó chi ron quay ra chi That's good though. Bo viết lại đi. Voi viết lại. No, no. Okay then. Nè. You got a nice smiley face now. <laughs> hey. Dad. You got a nice smiley face, sweetheart. Granddad. Đây là thịt bò mọi người. Đây là bữa ăn bữa ăn uh, cái gì gọi là gì? Ross Sunday là bữa ăn tối truyền thống của người Anh đó cô chú anh chị Kim thì có thịt bò nè. Yeah, dạ, cái là unbelievable. Yeah. Dạ. Oh my god. Chị chị có um, mì ý ngon không chị? That's good. Cái nhà bếp Nhà bếp ở trong đó.